ở đây người ta không có ai nấy chơi toàn toàn có đại ơi toàn đại ca với nhau đây em đã, từ từ đã em đang quay cái mấy cái giò của em ra đó ra hoa đó cái gì à kiếm kiếm đấy gọi là kiếm gì nữa à, đấy là kiếm minh trí ai bảo là kiếm lô hội không đẹp kiếm lô hội như em đẹp mỹ mãn luôn đấy. thơm nhá ừ. em em đang quay cái giò kiếm cho nó các cụ nhìn đi nào ai bảo kiếm lô hội không đẹp Ui <laughs> giời, đẹp mỹ mãn luôn các bạn nha Đẹp mỹ mãn chưa Đấy Nếu vậy nhưng mà em có cây, có cây xanh này cao này Cao này họ nhìn nó mới thích Đó Đấy là cái rễ, cây đấy là cây phượng, cây chỉ cầm đang cầm là cây phượng vĩ bắc kia kia mà cái giống đấy bé nhà em giống nó to hơn chị nhìn chưa trong cây ấy chưa người nhìn cái vòi lô hội như em này ui trời nhìn sữa đã con mắt quả thì dai đây là bụi này ở trên cao ạ vâng bản lá cũng to bằng à, gần ba ba đầu ngón tay vua sướng rất nhiều hoa còn kia là bụi bên dưới ạ bụi bên dưới thì bụi này chắc phải hai người khiêng một người thì chắc là không khiêng được để em bỏ vứt cái ấy này ra cho các bạn xem Đó, hòa đẹp mỹ mãn luôn ở dưới này là châu xuống là đẹp châu rồi chỉ kia là quế tam bảo sắc nói chung là các loại em cũng có đầy đủ các loại em nhìn Để ảnh nó đã mắt rồi ờ, chào các bác nhá Chưa hè nóng được quay tí vậy cho nó vui vẻ xa xa là cảnh quang rất là đẹp